feel like you said cơm nguội cơm nguội nguội này mẹ ăn cái nấu cắm vừa đục luôn giờ thành cửa nó không ăn cơm nhà nên là tốt nhất là đừng có cắm nhiều thì